ừ. bồng bềnh chưa chết rồi chết rồi chết rồi mình làm hơi nhiều rồi cái chảo đây quá nhỏ phải giờ nha các bạn theo mình được biết thì cái hai món này đó được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và trong đó có mình và cũng rất nhiều bạn trẻ đã thực hiện qua món này rồi nhưng mà hôm nay mình mới theo kịp xu hướng là hôm nay mình sẽ làm hai món này hai món này à, nguyên liệu rất là đơn giản luôn và rất là quen thuộc với các bạn trong gia đình nhà ai hình như cũng có theo các bạn đã đoán ra được món ăn mình sẽ làm chưa đây không dài dòng nữa đó chính là trứng rán bông bền và cà phê bầu biển hôm nay mình sẽ làm hai món này để vừa ăn vừa uống luôn nha các bạn và bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm món ăn này thôi bây giờ mình sẽ làm món trứng rán bông bền trước nha các bạn đây các bạn mình đã chuẩn bị ở đây bốn quả trứng chỉ cần trứng thôi nha các bạn Về trứng rán mà bây giờ mình sẽ trứng mình sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng riêng mình không chuyên nghiệp trong cái việc chết rồi chết rồi chết rồi hình như trứng này là trứng trứng ái rồi mình mua trứng bị hố rồi các bạn ơi trứng ờ, trứng tan quá rồi chắc mình phải đi mua lại trứng <laughs> tách xong bốn quả trứng nha các bạn rất là mệt luôn vì mình không có kinh nghiệm lắm bây giờ mình sẽ đánh lòng đỏ trứng mình cho vào đây một ít muối mình đánh lòng đỏ trước cho vừa vừa thôi chứ không có mặn rồi mình sẽ đánh lên đánh cái đời không biết tới chừng nào nữa món này cực kỳ mệt luôn nha các bạn mệt lắm người nào phải có cơ tay mới đánh được đây là lông chả đây mình sẽ đánh món này đánh cho nó nhuyễn đánh một hồi lên chuột tay luôn ạ. nó bong lên nha các bạn và mình đã học được một bí quyết đó chính là bỏ vào lòng trắng một ít muối mình sẽ đánh lên rồi xí nữa mình bỏ thêm vào một miếng đường bây giờ mình sẽ đánh lòng trắng cho nó thành kem đánh tiếp mình đang tập thể dục đó lại rớt nữa rồi bỏ bà luôn cho rồi đây là rất là nhuyễn rồi những các bạn sau 15 phút đồng hồ trôi qua thì mình đã được nó như riêng kiểu như này vậy là nói cho ta rau ok rất là nhiễm luôn nha các bạn thấy không thấy tài của mình chưa đánh bằng tay rất là mệt và bây giờ mình sẽ đổ cái này vào và đánh chung lên đổ hết lòng đỏ hồi nãy mình ép xuống ép nó xuống cho nó khỏi phí rồi sẽ diệt một bên và tiếp tục tiếp tục gói tiếp tục gói gói cho đều vất vả mình đánh mệt quá mình đã nhờ tới sự trợ giúp của chị mình đây là thực thế đánh thức của mình nha các bạn đánh rất là mệt luôn thì mình đã đánh cũng gần xong rồi và bây giờ mình sẽ đi rán nó thôi cái này là mình phải đổ liền vô chứ không là nó sẽ xẹp xuống nó không còn bồng bềnh bồng bềnh nữa nha các bạn đây bây giờ mình sẽ bắt chảo lên chờ chảo khô chảo nóng dầu đã sôi mình sẽ cho trứng vào nha các bạn mình sẽ đổ hết trứng vào ừ. bồng bềnh chưa chết rồi chết rồi chết rồi mình làm hơi nhiều rồi cái chảo đây quá nhỏ đâu à. Ừ. với món trứng này thì mình nên đưa để lửa nhỏ thôi nha các bạn Đó. và mình sẽ đợi đợi chờ đợi chờ là hạnh phúc hạnh phúc đây mình đã cho hết vào chảo rồi và bây giờ mình sẽ đợi đợi cho nó chín trong lúc đợi món trứng bồng bềnh của mình chín thì mình sẽ quay qua làm món cà phê bột biển bây giờ mình sẽ đi làm cà phê bột biển thôi bây giờ mình sẽ à, làm tiếp cái món à, cà phê bột biển nha các bạn em mình thì nó đang uh, rán trứng Muốn làm cà phê bột biển này thì phải có một gói cà phê nha các bạn Mà phải cà phê Việt làm nó mới ngon nha Giờ mình sẽ đổ hết một gói cà phê ra cái tô này Mình sẽ thêm vào à, ba muỗng nước ấm nha các bạn Tiếp theo sẽ là ba muỗng đường nha các bạn vừa ấy đường rồi dẹp qua một bên đó lại là cái đánh này nha các bạn mình sẽ đánh nó tiếp mình đã rửa sạch rồi nha giờ mình sẽ đánh cà phê thôi We'll Rồi ngon trứng của mình đây May mình ngồi một xí nữa là cháy rồi Mình đánh chưa chưa ái lắm nên là nó không được ờ, nó không được ờ, to nha các bạn nó không được bồng bềnh lắm đó nhưng mà nhìn cũng rất là hấp dẫn này rất là thơm luôn đây mình đã chuẩn bị một ly đá bây giờ mình sẽ đổ sữa vào đó. xong hai món trứng bồng bềnh của mình đây theo mình nghĩ chắc không thành công rồi các bạn nó không một bền chút nào nó xẹp lép luôn đây là do mình đánh nó chưa đủ độ của nó này chưa tới lắm nên nó không không không có bị bông lên á nó không đẹp đây và cà phê bột biển rất là thành công đó thấy không ngon chưa cà phê bột biển thật là tuyệt vời to lắm xíu nữa mình sẽ trộn lên để uống cho nó ngon Ok mọi người bây giờ chị em mình sẽ thưởng thức hai món này mọi người nói chung là nghe mùi rất là thơm luôn hôm nay chị em mình sẽ ăn theo kiểu nhập bổn <laughs> đây các bạn thấy chưa để lên đây đó ngán bồng bềnh thiệt là bồng bềnh trứng này không bồng bềnh nha mọi người cái này chỉ là trứng rán bồng bềnh phiên bản của chị em mình phiên bản lỗi á ờ mình nhưng mà mình sẽ thử một miếng nữa đó rất thơm ngon thất bại mọi người ơi cái này là bữa trưa của chị mình luôn mà mình đã không thành công trong món này rồi mình thực hiện không thành công rồi mọi người ơi mình nghi cũng rất là thơm là thơm đó các bạn nhưng mà nó không được không được ngon không được bồng bềnh á mình thấy mấy anh chị làm á nó bồng bềnh nó cao lên một khúc cái này bốn cái trứng không phải cao một khúc cái này vậy mình làm xịt lép xuống á nó phải bung lên dày nó có một lúc có trong mày mình làm vậy đâu y như trứng rán y như trứng chiên đó mọi người không nói chung là món này thất bại quá mình không review được gì nhiều nên mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người mình chỉ ờ, uống được cái món ờ, cà phê bột biển này cà phê bột biển này thì ngon nói chung là làm thành công á mọi người cà phê rất là thơm là ngon dẻo nữa uống ngon ngon hơn cà phê chế bình thường nha mọi người đó nói chung là cà phê là ok ok còn trứng là không ok chút nào nên chị em mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người người à, thông cảm cho chị em mình và cũng cho chị em mình một like nha mọi người mọi người hãy á, đăng ký kênh để ủng hộ chị em mình nha mọi người ơi mình cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này bye, bye. bye. chào mọi người nha